thì khi các anh đeo kính vào trong mắt các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như thế này nhé mười tiếp này Tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu với các anh nhé áp tép này bốn tép này 5 bích này bích thì nó sẽ có hai cái dấu ở hai góc canh nhá chín rồi à? rô thì nó sẽ không có ký hiệu gì canh nhá chín tép này quy tiếp này di tiếp này ba rô này tám bích này thì bây giờ em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào thì khi các anh mở lọ kính ra các anh sẽ nhìn thấy bên trong nó có một cái nút như thế này kính nó rất là mỏng các anh nhé thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng à, cái kính thì nó màu tím như thế này vậy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì cái kính nó rất là mỏng này nên khi các anh đeo kính vào trong mắt nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy thì màu kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh các anh có những thắc mắc hay là cần thông tin gì thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ số điện thoại 056 41 số 7. Bên em sẽ tư vấn từ A đến Z cho các anh. Địa chỉ bên em có hai cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn. Các anh mua hàng có thể đến tại cơ sở hoặc là đặt mua ở nhà. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Xin chào tất cả các anh đang xem clip. Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua, không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại. Thì trong clip này, em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất. Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương, trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả, biết bài của đối thủ là bao nhiêu. Để không làm mất thời gian, em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả rất là hợp lý. Với trăm phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi bài, các anh chỉ cần đeo kính áp tròng này vào trong mắt. Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà canh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng một năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính đều làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng nhìn rất là sang trọng. Khi canh chưa sử dụng đến sản phẩm, các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày, nhìn rất là đẹp mắt Bên trong một kính bao gồm một cặp kính áp tròng. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra phải có đầy đủ hai cái mắt kính canh mới nhận hàng giúp em. Thì một lát nữa, em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào. Ở đây là lọ nước để rửa mắt kính, để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước. Và một cái hộp để khi các anh đi chơi xa, các anh không tiện mang theo cái hộp to thì các anh có thể bỏ kính vào trong này để mang theo nó rất là nhỏ gọn và nên khi các anh mang theo thì rất là tiện và đây là cái kẹp để giúp các anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn nó rất là mềm và nên khi các anh gắp kính thì kính nó sẽ không bị rách khi mua kính các anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2k bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài dòng đỏ bài dòng xanh bảy xanh hai cao loại mới, bảy xanh hoa cúc. Thì bây giờ em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem. Thì đây là bộ bài của bọn em, nhìn không khác gì một bộ bài bình thường các anh mua ở ngoài quán đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ cho các anh xem nó khác với bộ bài bình thường như thế nào. thì khi các anh đeo kính vào trong mắt các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như thế này nhé mười tiếp này Tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu với các anh nhé áp tép này bốn tép này 5 bích này bích thì nó sẽ có hai cái dấu ở hai góc canh nhá chín rô rồi à? rô thì nó sẽ không có ký hiệu gì canh nhá chín tép này quy tiếp này gì tiếp này ba rô này tám bích này thì bây giờ em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào thì khi các anh mở lọ kính ra các anh sẽ nhìn thấy bên trong nó có một cái nút như thế này kính nó rất là mỏng các anh nhé thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng à, cái kính thì nó màu tím như thế này vậy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì cái kính nó rất là mỏng này nên khi các anh đeo kính vào trong mắt nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy thì màu kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh các anh có những thắc mắc hay là cần thông tin gì thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ số điện thoại 056 41 số 7. Bên em sẽ tư vấn từ A đến Z cho các anh. Địa chỉ bên em có hai cơ sở, ở Hà Nội và Sài Gòn. Các anh mua hàng có thể đến tại cơ sở hoặc là đặt mua ở nhà. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em.